Các tên mến, sau đây thầy Tài và tôi là vn sẽ hướng dẫn chúng ta làm các ví dụ minh họa liên quan đến chủ đề khí than khô, khí than ướt ở trong cái nội dung kiến thức là điều chế CO đối với các bạn học sinh lớp 11. Ví dụ này các bạn học sinh lớp 12 cũng có thể dùng để tham khảo trong cái kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Trong 2 năm trở lại đây thì trong các đề thi của Bộ Giáo dục thì người ta thường đưa thêm cái bài toán liên quan đến than nóng đỏ, bài toán carbon nóng đỏ. Được chưa? Ví dụ đầu tiên này thầy trích ra từ đề thi tham khảo của Bộ Giáo dục năm 2020. Chúng ta hãy cùng à, theo dõi đề bài. Dẫn 0,04 mol hỗn hợp khí gồm có hơi nước và khí CO2 qua carbon nóng đỏ thì thu được 0,07 mol hỗn hợp Y gồm có CO, H2 và CO2. Cho Y này đi qua ống đựng 20g hỗn hợp gồm có Fe2O3 và CO dùng dư và có nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được M gam chất rắn. Đây bài hỏi các em là giá trị của M là như thế nào? Trước khi làm ví dụ một này thì thầy sẽ thành lập cho các bạn về cái sơ đồ tổng quát cái bài toán liên quan đến than nóng đỏ. Được chưa? Các bạn hãy cùng chú ý nhé. Cái bài toán này thầy thấy rằng nó rất là quan trọng đối với các bạn sinh lớp 11 và đặc biệt là các bạn lớp 12 chuẩn bị cho kỳ thi năm 2020 sắp tới. Thầy sẽ nói về cái sơ đồ tổng quát. Về cái bài toán liên quan đến à than nóng đỏ nhé. Được chưa nào? Bài toán về than nóng đỏ. À cái hỗn hợp ban đầu người ta thường cho là CO2 và hơi nước. À người ta thường dẫn qua cái anh than nóng đỏ này, được chưa? Tất nhiên là có nhiệt độ rồi đúng không các em? Ok nhé. Thì cái anh CO2 và carbon này nó phản ứng như thế nào này? Thì CO2 nó tác dụng với lại carbon để sinh ra CO. Và cái hỗn hợp khí sản phẩm này gồm có CO là chủ yếu, nó chiếm khoảng là 25% và ngoài ra còn có nitơ và CO2 thì hỗn hợp khí này người ta gọi là hỗn hợp khí than khô hay còn gọi là khí lò ga. Được chưa nào? Tiếp theo, cái phản ứng số 2 à cân bằng phương trình này đi, 2 và CO. Cái phản số 2 đó là H2O cộng với lại carbon. Được chưa? Tây độ lên nhé thì tôi sẽ được là CO và H2. Cái hỗn hợp khí này thì nó chiếm chiếm chủ yếu là cái anh CO, nó cỡ khoảng là 44%. Ngoài ra còn có hero, còn có CO2 và có nitơ, vân vân. Thì cái hỗn hợp khí thầy vừa mới liệt kê những cái chất đó thì người ta gọi nó là khí than ướt. Xong chưa nào? Ok. Thế thì bây giờ hỗn hợp khí này thì mình sẽ viết ra nhá. À, mình sẽ được là cái hỗn hợp khí và hơi. À, mình sẽ được hỗn hợp khí và hơi gồm có CO này, à, gồm có anh Hero. Có thể là CO2 dư nhé. Đúng chưa? Và cũng có thể là H2O dư. Thầy sẽ đóng khung lại. Cái hỗn hợp ban đầu của các em đó là hỗn hợp thầy giả sử là hỗn hợp X. Được chưa? Đây là hỗn hợp X. Cái hỗn hợp sau của anh em, thầy sẽ đóng khung ở đây. Thì thầy gọi đây là hỗn hợp Y. đúng chưa? Hỗn hợp Y. Ok chưa? Và người ta thường cho những thông tin để xử lý cái hỗn hợp Y này như sau. À, người ta có thể đưa ra cái con đường thứ nhất là dẫn hỗn hợp y này đi qua thí nghiệm đầu tiên là thí nghiệm 1. Người ta có thể dẫn qua à, cái hỗn hợp oxit được chưa? Có thể là MXOY. Thì các bạn biết rồi đó, CO và H2 này nó có thể khử được oxit kim loại đứng sau nhôm nhá. Không chưa? Nó có thể sinh ra sản phẩm là gì ạ? À, cái oxy ở trong oxit này nó bị mất dần đi. Nó sẽ sinh ra có thể là oxit MaOB anh này có thể mất đi toàn bộ oxy sinh ra kim loại M. Biết đâu đấy cái anh oxit MXY nó cũng có thể dư. Đúng chưa? Khi CO và H2 nó nhận lấy oxy ở trong oxit này á, à, ờ, CO và H2. Khi CO và H2 nó nhận oxy ở trong oxit này, đúng chưa? Thì nó sẽ đi về đâu ạ? Nó sẽ đi về sản phẩm của chúng ta, đó chính là CO2 và nước. CO2 và nước. Đó. Và tiếp tục người ta có thể ờ, đưa thêm cái thông tin nữa là CO2 vào nước này cho qua gì ạ? À? à cho qua nước vôi trong, đúng không ạ? Thì được cái gì đó? Được cái tủa đó, đúng không ạ? Thay vào đó, người ta có thể dùng thí nghiệm 2, người ta tính trực tiếp cái anh CO2 này luôn, thí nghiệm số 2. Đó là người ta cho cộng với cái anh CaOH hai lần dư. Thì khi đó thì chỉ có anh CO2 này thôi, chỉ có anh CO2 này nó tác dụng với lại CaOH lần dư thôi để sinh ra cái gì? À để sinh ra cái ánh CaCO3. Được chưa? CaCO3. Kết tủa. À người ta có thể cho thông tin liên quan đến oxit kim loại, cho thông tin liên quan đến CaOH lần dư thì mỗi một thí nghiệm thì mình sẽ tính ra một cái cái lượng chất cụ thể. Ví dụ, thí nghiệm số 1 thì mình sẽ tính được CO và H2 Thí nghiệm số 2 thì mình sẽ tính được CO2 dư tùy vào bài toán người ta cho thông tin cho các em nhé. Ok. Vậy thì làm thế nào để xử lý cho nó êm đẹp đây? Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn điền những cái số mol tổng quát để từ đây chúng ta đưa ra được những cái mối quan hệ. Giả sử số mol CO2 phản ứng nhá. Giả sử mol phản ứng. Giả sử anh này là X mol, anh C là X và anh COO CO sinh ra là 2X. Cái anh này HIO phản ứng giả sử là Y Tương ứng như là Y, anh này là Y Được chưa? Biết đâu đấy CO2 nó còn dư thì sao đúng không ạ? CO2 dư Và biết đâu đấy HIO nó dư thì sao? Giả sử đi, dư nó là Z, HIO dư nó là T Thì khi đó cái sản phẩm khí và hơi thì cái anh CO2 nó cũng là gì? CO2 nó cũng sẽ là dư là Z đúng không? Và HIO dư nó vẫn là gì? À, nó vẫn là T. Số liệu về mon nhé. Chúng ta thấy rằng đây là hỗn hợp gì ạ? À, hỗn hợp trước của các em. Đây là hỗn hợp trước. Đúng chưa? X, Y, Z, T mol. Hỗn hợp sau của em có gì ạ? Hỗn hợp sau của em có đây. Đây là X này. Đây là Y Hãy liệt kê số mol cho thầy Tổng mol x bằng bao nhiêu Các bạn hãy viết ra cho thầy nhé Nào ta có À ta có được là gì à, Tổng non x Đây thầy viết dưới này Ta có Tổng nx này Bằng gì nhá Bằng x cộng y cộng z cộng t x cộng y cộng z cộng t được chưa? Ok, x y cộng z cộng t. Số mol y, số mol y chúng ta có gì này? 2x cộng 2y cộng z cộng t. Được chưa? ni bằng 2x cộng 2y cộng z cộng t. Ok. Bây giờ thầy sẽ làm một cái động tác nhỏ nhỏ thôi. Thầy sẽ nhân cả hai vế của cái anh phương trình trên này với hai Tôi sẽ được gì nhá? Các bạn cùng theo dõi nhá. Tôi có 2nx bằng 2x cộng 2y cộng 2z cộng 2t. Thầy lấy phương trình trên trừ phương trình dưới vế với vế thì tôi sẽ được cái gì? À, tôi sẽ được cái gì nhỉ? Hãy cùng trừ với thầy nhá. Tôi sẽ có được là 2 lần nx trừ đi ni. Nó sẽ bằng gì đây? À, triệt tiêu 2x, triệt tiêu 2y nó sẽ còn lại là z cộng t. Đúng không ạ? Nó sẽ còn lại là z cộng t. MZ cộng T chính bằng gì? Chính bằng N của anh CO2 dư cộng với lại N của nước dư. Xong chưa? Đây là công thức thứ nhất mình áp dụng khi làm bài tập. Công thức số 1. Xong chưa? Đây. Tôi sẽ có một mối liên hệ giữa số mol x và số mol y để tính được lượng CO2 dư và H2 o dư tổng hai này à, đa số các bài tập người ta thường bỏ đi nước dư, người ta chỉ nói CO2 dư thôi. Vậy tức là tôi sẽ có được gì ạ? Tôi sẽ có 2 lần NX trừ 2 trừ NI sẽ bằng N của CO2 dư trong trường hợp là nước không dư. Thì từ đây khi mà lượng CO2 dư đúng không ạ? Đi qua cái anh kết tủa thì tôi được CaCO3 thì thông qua cái mối hệ mol này thì tôi có phải tính được lượng kết tủa không? Vậy thì M kết tủa của em sẽ bằng gì ạ? À sẽ bằng 100 lần nhân với lại gì ạ? À nhân với 2 lần NX trừ đi NI. Thầy đang giả sử là nếu mà HR dư bằng 0, được chưa? Ok, vậy công thức thứ nhất mình đã xong. Cái công thức số 2 thì mình sẽ sử dụng cái thí nghiệm đầu tiên này. CO và H2 khi cộng với oxit kim loại này thì bản chất nó như sau. Bản chất thì chẳng qua là cái anh CO cộng với anh oxy ở trong oxit kim loại đứng sau nhôm. Thì tôi sẽ được là CO2. Hoặc là H2 cộng với anh oxy ở trong oxit kim loại thì tôi sẽ được là H2O. Chúng ta nhận thấy là các tỷ lệ mol nó đều là một cả. Tức là tổng NCO và H2 nó sẽ bằng tổng NOC mất đi. Đúng chưa? Khi đó mình sẽ tính được tổng NCO và H2 có trong hỗn hợp Y. Đúng không các em? Công thức số 2 chúng ta ghi vào cho thầy. À, công thức số 2 nhá. Đó là Tổng N của anh CO và NH2 có trong hỗn hợp Y thì sẽ bằng gì ạ? Sẽ bằng N của anh oxy ở trong oxit mất đi. Đó, đây là hai công thức chủ đạo mà chúng ta thường áp dụng khi làm bài tập liên quan đến cái chủ đề là than nóng đỏ. Ngoài ra, chúng ta có thể áp dụng các định luật khác như bảo toàn nguyên tố carbon, bảo toàn nguyên tố hydro hoặc là bảo toàn khối lượng để mình làm. Xong chưa ạ? À, sau đây mình sẽ cùng làm ví dụ số 1 với thầy nha. Chúng ta hãy cùng giải quyết ví dụ số 1 được trích trong đề thi tham khảo của Bộ Giáo dục năm 2020. À, ở đây chúng ta thấy rằng là hỗn hợp x chúng ta biết số mol rồi đúng không ạ? Bây giờ chúng ta chỉ việc đi lắp ráp số liệu vào thôi là xong. À, ví dụ số 1. Chúng ta có được là n của x, đây là n hỗn hợp trước nhá, n hỗn hợp khí, n hỗn hợp khí này x này lúc trước đúng không? Bằng bao nhiêu ạ? Bằng 0,04 mol. Chúng ta có N của hỗn hợp khí sau rồi đúng không? N hỗn hợp khí sau. N hỗn hợp khí. Y ấy, đây là trước này, Y là sau này bằng 0,07 mol. Đúng chưa? Chúng ta thấy rằng bài tập này người ta nói là CO2 dùng dư, người ta không nói gì nước cả, mình coi như là không có nước ở trong cái hỗn hợp Y, đúng không các em? Thành phần của Y thế này đúng không ạ? Thế từ đây mình sẽ có ngay một cái cái phương trình thứ nhất, đúng không ạ? Ta sẽ có ngay. Ta có đó là hai lần nx trừ đi ni bằng gì? Bằng n của CO2 dư. Đúng chưa? Công thức đầu tiên mình áp dụng cho thầy. Đồng ý chưa ạ? Thế từ đây biết nx, biết ni rồi chúng ta tính được n CO2 dư, đúng chưa? Từ đây mình suy ra n CO2 dư. NCO2 cái dư bằng gì ạ? Bằng 8 trừ đi 1 tức là bằng 0, à 8 trừ đi 7 là 0,01 mol. Khi có NCO2 dư mà hỗn hợp sau của em có gì ạ? À do hỗn hợp sau chúng ta có gì ạ? À có CO2, có CO và H2. Các em biết CO2 rồi, biết tổng rồi, em tính được tổng NCO và NH2, đúng chưa? Thế từ đây mình suy ra được là tổng NCO cộng với NH2 nó sẽ bằng bao nhiêu ạ? 0,06. Lấy Ni trừ NCO2 thì sẽ ra. Đúng chưa? Vậy là sau khi chúng ta có tổng số mol của CO và H2 bằng 0,06 mol rồi thì mình sẽ đi xử lý để tính m gam chất rắn này là như thế nào nhá. À, cái hỗn hợp khí này của em cho tác dụng với gì các em biết không ạ? Cho tác dụng với cái anh Fe2O3 và CuO. Các bạn nhớ là hỗn hợp này nó dùng dư nhá. Dùng dư thì sao? Dùng dư thì sẽ có một lượng oxy ở trong oxit này mất đi thôi, đúng không ạ? Khi lượng oxy mất đi, à nó sẽ tác dụng với cái gì biết không? À, khi lượng oxy này mất đi thì cái anh CO này cộng oxy mất đi, nó sẽ sinh ra gì ạ? Nó sẽ sinh ra CO2 là khí này, đúng không ạ? Và cái anh H2 này cộng với anh oxy mất đi này, nó sẽ sinh ra được là hơi nước này, đúng không ạ? Ok. Tỷ lệ mol phản ứng nhá các em. 1 CO thì một oxy 1 H2 cũng một oxy. Vậy tổng NCO và H2 phản ứng sẽ bằng tổng NOxy mất đi. Đúng chưa? Ok, từ đây ta có ngay N anh oxy mất đi ở trong oxit sẽ bằng NCO cộng NH2 tức là bằng 0,06 mol, đúng chưa? Khi mà hai anh oxit này mất đi oxy, được chưa? Đây là oxit ban đầu một phần oxy nó sẽ đi về đây. Đúng không? Một phần oxy nó bị mất đi đi về đây. Và phần còn lại nó sẽ là gì các em biết không? Nó sẽ còn lại là chất rắn sau. Chất rắn ban đầu này mất đi một phần oxy sẽ còn lại chất rắn sau. Bảo toàn khối lượng M chất rắn ban đầu bằng MO mất đi cộng M chất rắn sau. Hiểu đơn giản thế thôi. Đúng không Bảo toàn khối lượng ta sẽ ra ngay. Ok chưa? Rồi, bảo toàn khối lượng chúng ta sẽ có M chất rắn ban đầu là bằng 20. Cộng M oxy mất đi là bằng 16 nhân 0,06 đúng không ạ? Và cộng với M cho rắn sau tức là giá trị M gam đúng chưa? Thay số vào đây cộng với M. Từ đây các em sẽ bấm máy tính M nó sẽ bằng rất đơn giản thôi. À, đáp số ở trong ví dụ số 1 này nó là phương án B 19,04. À, các bạn thấy sao? Khi những dạng bài tập liên quan đến than nóng đỏ thì chúng ta chỉ cần nhớ rồi áo mấy công thức thôi. Hai công thức thầy đưa ra, đúng chưa? Công thức số 1 liên quan đến cái độ chênh lệch mol, đó là hai lần Nx trừ Ni sẽ bằng NC2 dư trong cái tình huống là không có nước ở trong hỗn hợp khí sau. Và gì? Và N của cái anh oxy mất đi trong oxit sẽ bằng N của anh CO và H2 ở trong hỗn hợp Y. Các em nhớ chưa? Ok. Các em thân mến, chúng ta đã có công thức chung để giải quyết cho bài tập dạng than nóng đỏ này rồi. Thế bây giờ ví dụ số 2 này, thầy tin rằng tất cả các bạn hầu hết sẽ làm được thôi. Ví dụ 2 này thầy trích trong cái đề thi chính thức của Bộ Giáo dục năm 2019 đó. Được chưa? Chúng ta cùng làm nhá. Ví dụ số 2. Ở đây chúng ta có N của khí X, tức là khí trước đấy, được chưa? Bằng bao nhiêu mol? 0,02. Đúng chưa? Và chúng ta có được N của khí Y đó là sau là bằng 0,035. Ngay lập tức chúng ta suy ra cho thầy gì ạ? À lúc này các em sẽ suy ra thầy được là 2 lần nx trừ đi ni bằng n của anh CO2 dư. Công thức này luôn đúng trong cái trường hợp là hỗn hợp khí sau không có nước. Đúng không ạ? Thế từ đây chúng ta sẽ suy ra là gì ạ? À ta có ngay à ta có n của anh CO2 ở trong y bằng 0,02 nhân 2 trừ đi 0,035 thì mình sẽ được là bằng 0,05. Đúng chưa? 0,005. À, lúc này mình sẽ suy ra thầy được là N của anh CO cộng với NH2. Hai anh này luôn song hành với nhau nhé. Cái bộ hai anh này luôn song hành với nhau. NCO cộng NH2 nó sẽ bằng gì ạ? À nó sẽ bằng NI trừ NCO2 đúng không ạ? Nó sẽ bằng là 0,0 0,03 Đúng chưa? Khi NCOH2 bằng 0,03 thì nó cũng chính bằng N của anh oxy ở trong oxit mất đi. À, chúng ta có đồng ý với thầy không? Ok. Vậy thì bây giờ khối lượng của chất rắn ban đầu là 10 g, chúng ta tính được khối lượng chất rắn sau không? Đúng không ạ? Và ta sẽ đi bảo toàn khối lượng. Thì mình sẽ có gì? M chất rắn ban đầu à, nó sẽ đi về hai nơi Đúng không? Một lượng chất rắn là lượng oxy trong oxit đã mất đi. Và phần còn lại đúng không ạ? Là M chất rắn sau. Hiểu rất đơn giản đúng không? Chất rắn ban đầu chia làm hai nơi, đúng không? Một nơi là oxy mất đi, phần còn lại là chất rắn. Chất rắn là gì? Tôi không cần biết. Đúng không ạ? Vậy tương đương 10 nó sẽ bằng 16 nhân với lại 0,03 cộng với lại m gam chất rắn. Bây giờ chúng ta bấm máy tính sẽ ra 10 trừ đi 16 nhân 0,03 Thì kết quả sẽ bằng 9,52 à, Đáp án ở câu này nó là phương án A Rất nhanh chóng đúng không em? Thầy hy vọng rằng thông qua cái phương trình ờ, cái phương pháp giải tổng quát và hai ví dụ minh họa này à, sẽ giúp các em tự tin hơn khi gặp các bài toán liên quan đến than nóng đỏ. Chúc em học tốt.